Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đang à, xem video và cũng như là anh em mới vô nha. Nhưng Khải kính chúc anh em xem video à, like vui vẻ nha anh em ơi. Hiện tại Khải đang like buổi trưa và hiện tại à, gạch chính sau khi gạch chính ngày mới ăn xong rồi. Bây giờ tiếp tục Khải anh gạch năm động nha anh Như anh em có nói thì một ạc anh khoảng 700k thì anh anh hết 4 ạc thì bèo lắm hơn 2 triệu anh em, biết đâu nè. Đúng rồi. Giờ Khải đang anh tiếp tục cũng năm động. Vừa rồi thì anh được cũng nghe 50, được cũng với kiếm 120 quá đẹp anh em à. Trời giờ mình mới kiếm 120 là quá đẹp luôn Quá chất luôn Người mì đó, người mì của Khải nè Người mì của Khải là đầu tư lúng luôn này mà Đầu tư cho bang Ờ, cứ từ từ có cái xem <laughs> Ờ, bên kia cũng có chức năng member sao, có hay sao á Skill Sơn Hà là sao Đây, đây, đây Thiếu Lâm cũng có mà hiện tại bây giờ Thiếu Lâm mua chưa ra nha anh em ơi Bí kíp Sơn Hà này Bí kíp Sơn Hà á Thì uh, mọi phái nếu mà mắt mắt Sơn Hà 2 này Thì sẽ được cho mình đó là kháng tất cả 10 Và sinh lực 300 Nội lực 300 Và xem nhẹ kháng phần đối phương 5% tùy theo phái nha anh em Mở combo luôn cho nhanh nè Hello Hưng Bùi Anh Văn nha Hello ờ, Ben Mekava Chị em sẽ đốt vào tô bùa đi anh hả Auto 1.9 sẽ đúc auto bùa trên bãi 700 thì 1.9 thôi em Còn auto uh, kim miếng thì dở mà Auto kim miếng mà sẽ đúc ở đỡ đi bơ ca Thì anh kích em kích vào dòng điều khiển bảng 1 Ở phần kim miếng em kích vào điều khiển bảng 1 Rồi kích vào cái phần đó là loại bùa Em chọn loại bùa cho nó Rồi em tích vào dòng chỉ bức bùa và đánh một đối tượng gần nhất Và tích vào dòng chỉ bức bùa chứ không đánh là được thôi em Là con con của em sẽ auto thôi Con em sẽ auto đánh bùa thôi Hello Tuấn Miệng nha Biết nha, biết nha thành viên ơi Ừ, Sơn Hà là 32 điểm mát nè Tại vì cấp này nó còn thấp quá Sơn Hà 1, Sơn Hà 2 này là lên cấp 130 là mát Lên cấp 130 mới mát nha nè Hiện tại bây giờ cấp của nó mới 117 á Nên chỉ tăng được mười mấy điểm thôi Rồi, mở xong rồi nè, giờ đi ép rồi nè, mà khả đi đồ xu à Hiện tại cô Sơn Hà thiếu lâm thì khả chưa mua ra nè em ơi Khả chưa mua ra, chưa ai bán á Tìm không có thì có thì mua khoảng tầm 2 hai kim hai kim hơn tí là được nè mà không ai bán em có đồ nem đọc ok anh em ơi đây đồ nem đọc ít hôm à, set đồ này à, nem đọc này sẽ mang đồ phòng thủ hung lý và set đồng bang như nè đây đồ có sẵn hết người rồi chuẩn bị lên set đồ phòng thủ lý và set đồng bang anh Khải bên server này đầu tư ngon quá anh

Rồi, đi rồi show Xong rồi nè, giờ về uh, à, thương dương trung tâm Ngay cái thành, uh, à, đâu rồi, được sơ sự, sự kiện vô lan rồi nè Đó Phải mua 1.000 cái uh, dây vĩnh cửu 7 xu thì 1.000 sẽ tốn 7.000 xu Rồi, ép nè Ghép bó hồng vĩnh cửu nè Ghép 1.000 cái Tại vì nguyên liệu khá đủ rồi Rồi, xong còn dư mấy cái này nè đó vô đầu ăn nha anh em ơi ăn nha mọi người cố gắng kiếm thì tin với lại bí kiếm 120 nha server có anh em nào nghĩ mình mua ạ xếp bạn từ 10 đến 20 chơi với khải hello tú nguyễn nha tú nguyễn tú nguyễn chơi cần chơi gì như gạt à, gạt chính khải hiện tại giờ khải up lên được à, cấp 129 top 2 rồi đó tiếp tục cắn cái vần này em ơi mua lại bạn có tầm 40 triệu em giúp làm server cho anh quá dữ nem động này nem động này bán không khải đâu nem động này uh, khải uh, có bán cho anh trên kênh youtube rồi hiện tại đồ đạt đủ rồi em áo nó minh ảo này nón thủ lý này rồi giày mình thủ lý bao tay mình thủ lý đó hiện tại bây giờ thì ạc này đầy đủ đồ rồi nè chuẩn bị lên xếp đồng ban cho ạc này nữa xong xét đồng ban này nữa xong một thủy tinh anh em đang xem cho khả một like chơi nha anh em ơi định quốc sao quán vô trần thiện người búp cái điện là cái bánh này hello này mới vô nha đây anh em ơi khả tiếp tục đang yên vịnh Năm đọc này Khải có đỡ lại cho anh em trong ban rồi anh em ơi Một ông ông anh trên Youtube anh cuốn anh sai rồi anh em ơi Thằng này Khải cho anh sai rồi Anh sẽ đầu tư đồ đạc này nọ vô bơ ca rồi Nên là này Khải không bán đâu Vừa rồi thì Khải mới lên con ngày 120 gần 121 này Chơi chỉ vào đi phan quái thôi được không ạ à? Hello mèo đen mèo, mèo điên như em ơi Vãi cái phan quái Chơi phải đi bờ ca chứ Nam Đi phan quái hoài nó còn chán Nam Trời mới một viên thủy tinh rồi Nam Gần hai trăm mấy chục cái rồi hai viên hai viên rồi Gồm thủy tinh nào Gồm thủy tinh nào ba viên Đúng rồi gồm thủy tinh nào Gồm thủy tinh nào Gồm thủy tinh nào không như tin nào mới cái ba viên thôi ma hòn kheo thóc yên đái đại thiên nhẫn à em mua những tin khải mua dùm cho gom áo đúng rồi anh à, dư ơi khả năng gom mỏng áo mỏng lông anh em ơi anh Vinh có quán gom phô gom phổ mạnh long mộng long mà nãy được một phổ áo thôi nè từ một phổ áo thôi nè đúng rồi đang gom phổ áo anh em ơi Hồi nãy anh, anh ờ, chính được một phổ áo rồi còn áo này chân vào dòng su định quốc sam nữa toàn định quốc không rồi mới có ba dân thì tinh rồi ít vậy ít nha bốn viên ôi được một kẹp đèn kỹ năng ngon một kẹp đèn kỹ năng ngon lành cành đào anh em ơi khả năng xài Lâm Nguyễn ơi qua bên nha môn tương dương click dạ, mà đọc kia khải ok tương nhôn là nó bán như một phổ biết nghe nói một năm chục vạn gì đó trăm vạn gì đó trời ơi đã thành 120 trăm đã bán đến 10 vạn một cuốn rồi quên lòng lòng bí kiếp chứ bí kiếp 120 bán đến 10 vạn một cuốn rồi nè đây này đã qua xúc luôn cho anh em xem đây này bí kiếp 120 bán đến 10 vạn phải thiệt quá rẻ đây là phải uh, chuyển tiền kích uh, cuốn bí kíp đường nào cũng lên 120 đường nào con năm độc này lên không lên 120 nè có 10 vàng nè kích sẵn rồi tí rồi nóc luôn ừ mang áo màu lông thì thiếu thiếu làm chậm áo phòng thủ lý không có làm chậm đúng rồi áo đó có phòng thủ lý nhưng không có làm chậm à, nè rồi 10 vàng một thiệp nữa này vãi lên cái năng này ôi này con rẻ quá cái năng này kỹ năng tìm ra cái mười gián thiệp à kỹ năng này biết múc mua, mua chưa có anh nào anh nào chưa mua mua luôn nè rồi sử dụng hai này thì tới giờ thứ năm sử dụng hai là mình tưởng chưa có đây nữa cái đại thành 120 này đây quên bí kiếp chứ kiếm 120 này có 10 dạng này mua để dành cho bị lên luôn cắn luôn cái thiệp này chắc dư này rồi tiếp tục tại vì thiệp đó dư thứ gì này cho chắc ba cờ lon nó mang nó cắn mười bốn thì tinh rồi em ơi trời ít quá yếu tiền thì tinh mà thiệp tinh ít quá Đấy, lóc ngạc chứa rác đó lóc ngạc chứa rác đó nhìn chơi ha mà không thời gian khả cho tôi ạc năm độc đây ờ thèm quá rồi 50 chai ok không <laughs> Đợt này à, anh cũng pin anh lái anh sai rồi Không có bán được đâu nè Cái cho anh cũng pin rồi mà Trời ơi Không có một cái viên thì tin nào luôn Mới cái bốn viên thôi nè em ơi Nhỏ thế Hôm nay lên mày boss nữa tí nữa rồi này bỏ qua này có chặt rương này tinh hồng bỏ qua này máu me bỏ qua luôn này chặt rương rồi phong độ luôn này đó hello uh, quang thái trần nha chơi thích nhất là anh Evan mới hấp dẫn đó ok chung lấy ơi thật anh Evan cho anh năm độc lên 120 năm ơi trời mới bốn thì tinh thôi em hơi là ít trời vô nhân đại thì tinh ít vậy ta Đồ tôi này sắp mạnh rồi, ít thử tinh nhỉ? Ok hay bùi ơi Ôi bốn nghìn tinh rồi ta Trời ơi, hơn 500 cái 14 nghìn tinh nè, chết rồi Rớt nước mắt rồi anh em ơi gì mà gần 1.000 cái rồi mới cái bốn viên thì này trời đây ạc này đen vải đáy, Vô Trần Thanh Tâm Diệu Châu Ma Thị Định Quốc Ngo Định Quốc Quán quốc sam trời ơi không có một cái phụ dây hàng liền luôn trời ơi cái bốn thì tinh rồi chết rồi chết rồi to này to này to này anh em nào muốn mua hàng gì thì inbox khải đi nam khải tìm nhiều bạn cho anh em inbox facebook cho khải đi link facebook khải ở bên dưới đi nam rồi năm viên thì tinh này chùa xấu gì năm viên rồi xấu viên rồi chùa quá mới xấu viên thôi hơi là bị đen luôn ăn ban với chỉ trời với chỉ mới sáu viên rồi em ơi trời bảy viên rồi bảy viên rồi đủ con này ít quá hai con này sắp mặt rồi lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ rồi lỗ rồi lỗ rồi lỗ rồi lỗ rồi em ơi cuốn cái cánh cuốn mấy kiếp này khỏi chậm gương đó lỗ rồi ôi một hai bốn được 8 viên rồi được 8 viên rồi 8 viên rồi anh em ơi 8 viên được tên rồi Đâu ít dữ ta Lần đầu mình ăn được mười mấy viên lận anh em Này còn có 8 viên à, rồi Ít vãi Rồi giữ về cho nó để chọc rương Mới có 8 viên thì tinh Quá nhỏ Quá nhỏ luôn Xe bên này không ra đồ kiểm quan Ừ không không chưa thấy đồ kiểm quan nha anh Chưa thấy Hiện tại đang cắm mảnh rồi cái màn ép kim quang nhưng mà rất là khó để ép một món kim quang hơi chua ấy Trời, phố tê lè bông bấy Cố gắng nha, cố gắng nha Mới có 8 viên thôi em ơi Đầu còn có 160 cái bông nữa thôi 160 cái bông nữa thôi rồi khả chốt cấp bên này nha khẩu chặt rừng rồi nha đợi chốt nha anh em à, tiếp tục thị tân thị tân thị tân thị tân ngay thị tân ngay phố ăn bàn liền ơi cuối cùng được một phố ăn bàn liền rất nước mắt rất nước mắt chùa qua một phố đã được 500 sâu rồi nè tiếp tục thị tân thế tân dân thế tân nào thế tân nào của tám viên rồi tiếp tục gì đây định quốc yêu đái thêm bài bot nữa đừng gia hàng liên nè thế tên nào thế tân nào mới có tám cục thôi nè rồi chặt rương nữa rồi lắc nè lắc nè phố nè phố nè phố nè phố nè đánh quất nè rồi ok chơi không có chỗ trước từ từ từ từ không có chỗ trước nhiều quá trong chỗ chứa luôn á nhiều quá nè mày. từ từ một hai bốn lách đi lách qua đi lách này lách này lách này rồi hơi bị chặt rương luôn á nam gặp một rương lên bài boss này gặp một rương này ok ok tí coi đồ thằng kia nam độc nè đây nè nam độc có gì đâu khải mới có một cái ờ, áo mình ảo thôi rồi nón thủ lý làm chậm bao tay này thì có thể sau này ép lại rồi đôi giày thì đôi giày đang ờ, sẽ mang đôi giày này nó sẽ mang đôi giày này của nam độc một đai lưng sẽ một đai lưng ờ, kháng họ chón sẽ một đai lưng kháng họ chón là xong xong xếp nam độc giờ trời chính này nè mày giờ đặc chính này ở đây này phố liên này phố nhắn này à, phố nhắn rồi đây sao tôi giảm sao tôi giảm thục viên thiên thua lộ thân rồi ok <clears throat> xong đánh là bài boss luôn mà chưa hay ra siêu phẩm à rồi hello hương ngọc nha rồi chắc là mày boss chắc đợi tối này mà xong công thành thì mày ra có thời gian đánh nè mày rồi còn lại 28 cái cuối cùng này như đây lôi khung ôi được hai viên thì tinh kìa ngon lành thị tinh nữa không đó mới ra được ờ, chín uh, viên rồi chín thị tinh rồi 10 viên thì tinh rồi trời ơi rồi được 10 viên thủy tinh rồi vãi thì à, cái này cho nó là chín em nhâm độc này rồi từng cấp từng cấp đó rồi tăng vô sơn hà nè thêm một điểm này rồi qua sơn hà này đó được thắng gà xấu rồi <clears throat> rồi lóc ạc uh, à, chứa lóc ạc chứa tự tinh nữa anh em rồi chứa tự tinh nữa đây thủy tinh đây Úi, nhầm, nhầm, nhầm. Được 10 viên thủy tinh này Từ từ cái anh tiếp 50 cái ờ, Cái vòng ho nữa thôi được bao nhiêu thủy tinh nữa nha nè Hiện tại được 10 viên rồi nha 10 viên rồi đấy <clears throat> Được rồi Cái phone này bỏ vô chặt rương 10 viên rồi nha 10 viên này Tiếp tục giờ sẽ anh tìm uh, 50 cái dây dây à, uh, khen tròn thằng mẹ này 50 cái này sẽ được bao nhiêu viên đó 10 viên ít quá tôi nhiều nói ít quá anh nhưng mà ngàn cái nghìn cái à, được có 10 viên thì tin này. à, tiếp tục này <coughs> rác này giao việc là chấn đấy à, ta sẽ bỏ qua một giây này thiếu giây này rồi bỏ qua cái này này, dư nè dư nè dư nè xin cho xe cánh này đến à, đến đây là cánh này rồi ok tiếp tục khui em ơi khui 50 cái à, bông à, khăn tròn thành mẹ này cái này cũng có được ít kinh nghiệm khui khui cuối cùng này nha khui một cái mực nạ này cánh cảnh năm này đực này cũng quyển bảy này quyển bảy này thế là hán này khui này trời nhận hiệp cốt thường nhận ăn bang trời ơi kỹ năng à, ok khui này nhưng thì tinh thì tinh à hết rồi được hai mươi bài boss ba là mười boss rồi, vô trận quan chính này Đây là một cái này Cục kinh nghiệm này Càng khôn này những bảy này Cái kiếp 90 này hai bất đại này Địa tinh này Tinh hai này Rồi <clears throat> tiếp tục mở nha khăn tròn nha anh vừa rồi mở cái móc 1000 mà được của duyên thì tinh này rồi tiếp tục này khăn tròn này mở này mở này miếng hai bằng nhựa bằng nhựa Chù, tính là kiếm kim phong một cấp không có luôn nè chua rồi, thì tinh ôi kim phong kháng cả 10 cuối cùng có được một vị phong kháng cả 10 không có kỹ năng này mà kỹ năng nào tối phù thân anh phù tối phù trội nhiều năng một cấp đâu kỹ năng đâu kỹ năng đâu một cặp nến tiềm năng phun rương rồi thấy phun rương phun rương những bài đặc biệt này tinh tinh tinh này tinh hồng trọt quá trời tinh hồng bỏ qua này phi phong này kiến thiết này thông phục quá trời phục vô hình lon ngựa rồi chỉ có quảng cáo này chỉ hết này bây giờ nó cố cánh luôn này sơ đồ thứ hai còn có 10 cái hơn rồi nè à, nhỏ quá nhưng mới có tính là đưa qua nữa mới có 12 12 cục thủy tinh nè mới 12 cục thủy tinh đâu nè thằng này mới 12 cục thủy tinh nè tiếp tục nè những phát cuối cùng nè thủy tinh nữa này 13 rồi nam ô trống sạch sẽ rồi bằng nhược bán xốp nè bắn sốt này bắn sốt này bắn sốt này thiếu lâm đạo pháp được một cú trời thằng anh phùng không rồi xong tính ra này được 13 thủy tinh rồi em ơi lỗ sắp mặt này anh này lỗ sắp mặt này 13 kia 13 thủy tinh rồi lỗ sắp mặt luôn này được một bộ bộ đèn kỹ năng tiềm năng cũng được 13 thì tinh này coi nhiêu cái này lỗ sắp mặt 13 nhân cho 250 thu là được cái ba kim hơn thôi là ít phổ một phổ một phổ dây chuyền ăn ban thì được bốn à, một à, năm trăm xu nữa được 4 kim 4 kim mà được ít đồ lệch vặt nói chung thì chắc lỗ khoảng tầm hai kim và được bù lại được à, 4 cấp nè lỗ hai kim mà bù lại được 4 cấp cũng được đủ xài rồi một cái tinh qua nè

hướng ừ, bấy này nước luôn này nước luôn này úp hết cho xe luôn này khá là trâu luôn đó lần được kháng cả bẫy ngon lành cành đào người mời nước luôn mời nước luôn vậy nè không có đợi chi nước hết nước hết thằng này là nước hết rồi xong hai ạ à. năm động ngày ơi xong nha nam mới là bài boss mới là bài boss vứt đâu tin là cho người tin này đã tập rương quá rồi ok cái chung việc này thì uh, như nãy nói thì lỗ vài hai kim hơn thôi nè nhưng mà mình bù được vài cấp rồi anh em xem video thì đừng quên cho video khả một like chia sẻ chơi anh em ơi anh em nào mà cứ thích những cái, cái series anh em này á thì anh em cứ đỡ lại cho khả một like chia sẻ chơi ủng hộ nha chúc anh em xem video vui vẻ nha rồi nãy tôi mở cái đường nhận ăn ban anh em à sáng trưng luôn tôi ăn ban hiệp cốt vãi lên đi ok tí nữa gì tiếp tục cái khác nè mày